mà em đã làm cái miếng dán cảm ứng vào mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục lên máy nó sẽ báo không có lục máy nó sẽ không báo các nhá còn đây đây là cái máy quét báo dung tài xỉu không tang máy này thì là sẽ có hai loại một loại là máy đôi một loại là máy đơn đây nó gọi là máy đôi thì sẽ có hai máy một máy quét và một máy dung. còn máy đơn nó sẽ vừa quét vừa dung luôn cho các bác và với cái bộ đồ chơi hột miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này Em bao tang tích cho các bác ăn thua trẻ hột Vì là thời lượng video nó cũng có hạn Vậy nên em xin phép sẽ bỏ qua cái phần tang tích Và sau đây thì em vào em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng Để cho các bác thấy được độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung Và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này Đây hai cái máy này thì em sẽ cầm ở tay bởi vì là nó rung rất là nhẹ nên để đây thì mình cũng không thể cảm nhận được cái độ chính xác của nó máy không rung này các bác này không rung tức là ở đây sẽ không có lục không có lục ở đây thì mình đánh gì các bác mình đánh xỉu đúng không ạ đó không có lục về xỉu cho nó ạ Máy rung này các bác này Rung ở đây em chắc chắn ở bên trong này sẽ có lục các bác nhá Có lục thì mình đánh gì? Lục tài Đó, có lục, lục tài Máy lại rung Mình lại đánh lục tài tiếp Đó, lục tài Máy lại tiếp tục rung này các bác này Mình lại đánh lục tài nhé các bác nhé không? Vâng, lần này hẳn hai lục liền. Đó. Máy không rung này các bác này. Không rung thì ở trái này sẽ không có lục. Ở đây thì không có lục thì các bác có thể bỏ qua hoặc các bác ưng chén nào kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh tài hoặc xỉu tùy theo ý thích của mình hoặc là mình đánh xỉu bởi vì là sẽ không có lục thì chắc chắn cái phần trăm xỉu của nó sẽ rất là nhiều